các bạn hôm nay để chú mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội đi nhập bếp có hiệu là Paloma mã là CZ 33 SB đây là nội thất bên trong của bếp đây bếp này thì còn rất là đẹp thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp không hết những lâu lớn thì mình biết cũng đã được bọc lưới chống chuột đây đây là bếp nướng nè có bị nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật á, so với ga Việt Nam thì bếp ờ, ga Nhật á, sử dụng rất là bền thứ hai ờ, rất là an toàn đây là cảm biến khóa ga tự động đi, cái đầu đồng nha những cái đầu mỏ hàng khi mà gió thổi làm tắt lửa nước vào làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi bếp sẽ tự động phá ra lại cho nên sử dụng rất là an toàn thứ ba bếp ga nhật rất là tiết kiệm ga thực tế cho mình tôi có bốn người ngày nấu ăn hai buổi một bình ga giá khoảng 330 tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi chắc là tiết kiệm thì tính năng đầu tiên bây giờ tôi sẽ thử là phá ga <clears throat> khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở ra hai bếp nấu và một bếp nướng các bạn giữ tay từ 2 đến 3 giây để ngọn lửa nó cháy đều ra ngọn lửa xanh đẹp bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa thì chỉ sau 5 đến 7 giây thôi cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động khóa ra lại còn một số nơi bán khác đó, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da lập tắt lửa <clears throat> mà các bạn để nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp nó mới tắt bếp nó tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nước đã tự động phá ra rồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây đây là cảm biến ờ, chạm đến nồi khi cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra lợi còn dưới đáy nồi á nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó phá tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi dùng hai miếng sắt nha một phỏng cho hai cái đáy nồi còn nếu các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi của cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi của cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn không có buổi bếp nó cũng sẽ không phá ở à, tính năng này nó phụ thuộc vào đầu que cảm biến nếu mà cái nồi các bạn bị lõm lên á không tiếp xúc được đầu que cảm biến thì cho dù các bạn đang nấu nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga nhật á đánh lửa bằng IC bằng hai cục pin đại nè cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lên ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hai pin hơn bếp ga Việt Nam như bên con ó con thỏ pin này sử dụng cho bếp ga Nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay là pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho bếp ga Nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém dành cho bếp ga nội địa Nhật nên các bạn hãy tính ra còn để khắc phục về pin đó đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai pin đại bằng một pin pin sạc đây là pin sạc đây pin hiện có cực âm và cực dương thì khi vô bếp tôi sẽ đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp cắn đâu cực làm bếp không hoạt động đi theo pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét bếp bên phải tự động giảm ngõ lửa cho dù à, vị trí người ta đang ở vị trí lớn nhất có nhiệt độ cao 209 độ bếp bên phải bếp bên trái 212 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp ga Nhật á, thì có lò nướng rất là tiện lợi nướng thì các bạn nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng với hai phân khi nướng á, các bạn cũng nên cho ít nước vào mỏng hứng để hơi nước bốc lên cũng làm mềm phẩm của nướng nó không có bị khô và giúp ta dễ dàng vệ sinh mắm hơn thống phân phối bếp ga nội địa nhập trên khắp cả nước quý khách tại thành phố Hồ Chí Minh đó, xin nhắn vào Zalo Facebook Viber của anh Nam theo số điện thoại 0909 306 149 còn các cửa hàng bếp ga các tỉnh thành khác đó, muốn phân phối thêm mặt hàng bếp ga nội địa nhập thì cũng có thể liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook đều được còn các bạn xem YouTube trên TV á, cũng có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ không khuyến mãi để đón xem những video hữu bếp nội địa nhập của chúng tôi. các bạn nhớ đăng ký subscribe bên dưới video đón xem những video hữu bếp vào ngày mai và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem đây hai bếp đã tự động tắt lửa và phá ga sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây và tôi cũng sẽ lắp pin sạc ờ, để các bạn cùng theo dõi pin thì chỉ có một cục thôi nên không đủ độ dài với học pin thì tôi gắn kèm thêm có một cái lò xo thì ờ, khi nhận biết về nhà các bạn ờ, móc lò xo vào cực dương của pin đây là dấu cộng nè các bạn móc vào cái kẻ đây đầu còn lại tiếp vào miếng hết luôn chiên luôn hướng ra bên ngoài tiếp sử dụng miếng sạc hoạt động bình thường okay. còn để nhận biết pin yếu á các bạn có thể nghe theo nhịp tiếng lửa của bếp đây nhịp tiếng lửa nhanh liên tục là bên này chậm dần là bên yếu hoặc ta có thể theo dõi cái đèn ngay trong hộp pin đây khi pin yếu sẽ sáng đỏ lên còn đây là đầu chờ của sạc pin thì tôi cũng đã nói sẵn vào nghĩa pin các bạn đánh sạc rồi thời gian sạc của pin sạc này nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian để theo dõi á các bạn cái đèn trên đầu sạc này đèn xanh là pin đầy đỏ là đang là pin vào một lần sạc á các bạn xài khoảng từ 2 đến 3 tháng tuổi thọ của pin này nó khoảng 4 năm nhưng các bạn khỏi lo phải hai bên thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản hơn không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ giúp chúng ta hẹn được thời gian từ 1 đến 60 phút các bạn nhượng vào cục sạc này các bạn cắm vào à, ổ điện tôi sẽ hưởng một phút khi sử dụng ổ cắm hẹn giờ á, các bạn phải lấy pin ra để sau khi hết thời gian cho nấu cắm hàng giờ á, bếp nó mới tự động tắt lửa và phá ga lại nếu mà các bạn quên lấy pin ra thì sau khi hết thời gian cho nấu cắm hẹn giờ bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường thì nó vẫn còn để công tắc của pin nói với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m van này nó cho cái lượng tích ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng và này bên tôi bán hồi giờ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hơn là <clears throat> Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh chúng ta tự động tắt lửa và thoát ga đây sau ờ, một phút hẹn giờ cho nó cắm mình bắt thì vẫn còn đang mở đây là lúc gian xào đầu khô các bạn giữ 3 giây thì cái này nó tăng đỡ lên đây thì thông thường ở chế độ này nó sẽ tăng được đầu que cảm biến lên 300 độ giúp ta gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi rồi kỹ thuật đó tôi sẽ đổi trả bếp khác và giá chị bếp các bạn nó mua dưới bếp thì cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng cho kính những lỗ lớn xung quanh bếp cắm chuột tôi vào cắn phá đất dây vậy vừa rồi tôi cũng đã thử hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở những video tiếp sau